một lần đêm trong ngàn đêm đêm bước chân lạc loài khói thuốc buồn vương bơ xa ta rồi tình nhân xa cách ta rồi đêm rừng bước phong trần ta vui niềm vui thế nhân đêm không màu tròn tình trao về nhau quên đớn đau hồn phiền quên thế sự bao đau điên ta mơ màng lần theo con nước sông hồ xuôi về thảo nguyên cùng say bên mộng bao ngày mơ khơi đam mê đi vào vùng thương nhớ nhạt son môi làn tóc rối nhạc không lời hòa khúc giữa đêm mơ đưa hương tình ta vào thiên đường thơ bao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêm cho tiếng yêu gọi mời cho cõi đời ta nhẹ vơi hướng đêm tàn tình nhân xa cách nhân tình ta về với một mình với thế sự bao đau đàn tóc rối nhà không lời hòa khúc giữa đêm mơ đưa hương tình ta vào thiên đường thơ bao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêm cho tiếng yêu gọi mời cho cõi đời ta nhé thương đêm tàn tình nhân xa cách nhân tình ta về với một mình với thế sự bao đau đi thương đêm tàn tình nhân xa cách nhân tình ta về với một mình với thế sự bao đau lối về bụi chuối hắt hiu lạnh lùng gió mà nhà tranh vàng bầu ngoài sân chén canh rau tôm ngâm muối hỡi chàng chàng ơi nước mắt em nằm canh như mặn đồng chua làm sao giữ chân một người con trẻ nhớ cha tiếng cười tắt liệm ngoài sân phố chờ người đông anh vui quên thuở cơ hàng bó mặt người thương bó con sông quê bên lỡ bơi giao sang trao đành bỏ nhau quên lời nguyện ước quên con thơ tay ấm tay bông quên mẹ già từng đêm ngóng trong có đau quằn lòng khi nghe tiếng âu ơ có đau quằn lòng khi nghe tiếng âu ơ quê nghèo nước mặn đồng chua làm sao giữ chân một người con trẻ nhớ cha tiếng cười tắt liềm ngoài sân phố chờ người đông anh vui quên thua cơ hàng bó mặt người thương bó con sông quê bên lỡ bơi nói rằng anh quên câu phu thê vui trong giàu sang sao đành bỏ nhau quên lời nguyện ước quên con thơ tay ấm tay bông quên mẹ già từng đêm ngóng trong có đau quằn lòng khi nghe tiếng âu ơ có đau quằn lòng khi nghe tiếng âu ơ ngát đi dù mây hà về hà trắng lang thang miên mang tình buồn dòng sông này là hát trên cây mây trôi trôi chim ngu đôi nhớ em hát đi lênh đênh giọt mùa hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ca nhìn hà về cây lá rụng em hát đi dù ngu giấc chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đôi chiều hà về nhớ áng mây trôi lá trên cây không còn nắng mơ màng ta lắng nghe ngu ngơ hà về hà trắng bơ phơ miên mang tình dòng sông này nhớ mãi em ca mây lang thang trong nắng hành chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đôi chiều hạ về như áng mây trôi lá trên cây không còn nắng mơ màng ta lắng nghe ngu ngơ hà trăng bơ phơ miên man tình buồn dòng sông này nhớ mãi em ca mây lang thang trong nắng hành vàng dòng sông này nhớ mãi em ca mây lang thang trong nắng hành này dù đời bể dâu thân đừng xót đau những kỷ niệm ban đầu dù mất nhau để tiếng yêu hôm nào nước mắt thôi lăn dài lòng không xót xa chùm gửi ơi xa cách bao lâu bên xưa ta nối lại chuyến đầu phút giây ban đầu đừng rời xa dân tiếng yêu hôm nào nước mắt thôi lăn dài lòng không xót xa dùm gửi ơi xa cách bao lâu giờ bên xưa ta nối lại chuyến đầu phút giây bàn rời xa nhau phút giây ban đầu đừng rời xa ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời vì con gian nan ân tình đầm sâu bao nhiêu cha hỡi cha già dấu yêu và con nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm nào khó phai trong nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn khôn con yêu ơi con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sạch rảnh sao cho thừa những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu yêu khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sạch rãnh sao cho thương những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu yêu đã mấy lần gặp em nhưng thôi rồi chẳng nói vì tôi vẫn thấy ngại ngùng biết yêu là nhân thương đau nhưng lòng mình vẫn ước ao đời nghèo ngài nói với người chẳng dám to bày một mình sầu khô tháng ngày thầm yêu chôm nhớ ước mơ một ngày không xa ra từ cuộc sống bôn ba nhớ người dám hỏi cưới nàng lòng ngập tràn những ước nguyện chờ ngày nàng bước xuống thuyền lễ dân tự những ước mơ kia như sương khói lưng trời đã tan trong chiều tiềm ngước nhìn xe hoa đưa em về bên ấy mà sao tôi ngân ngơ hoa giấu kín mối tình câm trong đáy tim mình thôi theo tháng năm dần trôi yêu có tội gì đâu nhưng sao mình không nói mà sao em quá vô tình tội gì đâu nhưng sao mình không nói mà sao em quá vô dần rồi hết thứ tình khi đã chẳng hợp duyên hợp tình một đứa hay buồn hay dối thôi lại thêm một đứa hay trách khi đối mặt là cái nhau thôi như pháo nổ ngày tết trong đời không đứa nào chiều kém một lời từ ngày hai đứa dần hàng xóm lắm xôn xao còn thêm dăm đứa bạn nhiều bàn tan ra vào dân nhau dù một vài giây phút tưởng dài bằng ba năm dần mãi bây giờ hai đứa vui lại thương lại nói yêu nhất đời hai đứa chiều chiều đứng bên nhau tay nắm chặt kề sát đôi đầu hai đứa bảo chuyện cũ nên nhau làm cả đôi bé bàng Không muốn nhìn mà cứ quay lưng Hai đứa dần rồi hết thư tình Khi đã chẳng hợp duyên hợp tình Một đứa hay buồn hay dối thôi Lại thêm một đứa hay trách khi đối mặt là cái nhau thôi như pháo nổ ngày tết trong đời không đứa nào chịu kém một lời từ ngày hai đứa dần hàng xóm lắm xôn xao còn thêm dăm đứa bạn nhiều bàn tan ra vào dần nhau dù một vài giây phút tưởng dài bằng ba năm dần mãi bây giờ hai đứa vui lại thương lại nói yêu nhất đời hai đứa chiều chiều đứng bên nhau tay nắm chặt kề sát đôi đầu hai đứa bảo chiều chiều đứng bên nhau tay nắm chặt kề sát đôi đầu hai đứa bảo chuyện cũ nên xóa mờ bao năm lìa xa tôi mãi không quên được em trong trái tim tôi từng đêm hôm nay về đây nào còn đâu trông thấy nhau cánh chim sao bay về tôi đứng bơ vơ cạnh đôi xin tim hoàng hôn dần xuống in bóng cô đơn đôi sim còn đó em đâu chùm hoa cầm đến bao lâu mãi không phải tàn úa phải tan u ngày em hai mươi tuổi chưa biết nhớ nhung gì trên nụ cười mới hé niềm thương đã chào mi ôi đã thoáng qua tuổi thơ khi suốt đêm hồn nhớ nghe trái tim ngủ khi anh trăng thận thơ dù giấc mơ hiền khô môi tiết chinh nở hoa ôi bóng dáng nay đàn chim bay tới thương dùm em thương xót hoa tàn đêm ôi nghe gió reo ngoài hiên mưa sẽ rơi triền miên sẽ hết chuyên thần tiên ngày em hai mươi tuổi tay níu chân cuộc đời cho ngừng lời chăn trôi thời gian cũng đừng trôi ngày em hai mươi tuổi mới chớm biết yêu người đã buồn vì duyên mới rồi đây sẽ nhạt tiền khô môi tiết chín nở hoa ôi bông dáng nay đàn chim bay tới thương dùm em thương xót hoa tàn đêm ôi nghe gió reo ngoài hiên mưa sẽ rơi triền miên sẽ hết chuyên thần tiên. ngày em hai mươi tuổi tay níu chân cuộc đời cho ngừng lời chăn trôi thời gian cũng đừng trôi ngày em hai mươi tuổi mới chớm biết yêu người đã buồn vì duyên mới rồi đây sẽ nhạt phai ngày em hai mươi tuổi mới chớm biết yêu người đã buồn vì duyên mới rồi đây sẽ nhạt gió lời rồi mùa đông băng giá em không ngại sau côi ngày xưa em nói không mơ ước cao xa hay cung vàng gạt tiền ngày xưa em nói em mơ có anh thôi cho tim hòa vào nhau bay mãi tới phương xa nào đây đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ đi xây đắp thành bình từng đêm trong sao nhắc tên em sao ơi sáng người thêm soi qua lòng đất mẹ đôi nơi những hai người một lối ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài trình biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên thềm hoa những gió mưa buồn chìm theo giấc mơ chọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ tàn rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ chọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ thương trình biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên thêm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ anh chót thương nguyện đi hai đứa chung đường đâu ngờ gay gánh giữa đường cuộc tư ly đớn đau đón trường ngược thời gian tôi chép thành nhiều trang đắng cay khi tình phũ phàng để lòng đau kể từ ngày xa cách nhau phút vui tàn theo mây gió cát bụi ai còn nhắc đến hương nồng gọi tình yêu chết im trong lòng thôi như giấc mộng thoáng qua tình yêu nhiều xót xa cánh chim phiêu bạt phương là đời ta ngược xuôi khắp bôn ba bàn tay vàng thuốc lá những đêm nhân tình vắng nhà tình là thế tình nhiều suối đam mê cây mắt lạc lối về đường người đi là đầy nhung bỏ quên nhân tình nào nồng xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau tình mình dành cho đớn đau gót chân tìm ai trên bước phong trần khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay mình thoáng qua tình yêu nhiều xót xa cánh chim phiêu bạt phương hà đời ta ngược xuôi khắp bôn ba bàn tay vàng thuốc lá những đêm nhân tình vắng nhà tình là thế tình nhiều xuôi đam mê cây mắt lạc lối người đi trên bước là đầy nhung bỏ quên nhân tình nào nồng xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau tình mình dành cho đớn đau gót chân tìm ai trên bước phong trần khi buồn hát câu nhạc yêu mất trong tay mình gót chân tìm ai trên bước phong trần khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay mình hôm đò cặp nhang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em thầm mong ông tơ sẽ mối để cho hai đứa mình gần nhau hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho tròn tình anh có người hôm nước lên đưa con đò rời xa bên chờ áo hồng người vui kết qua có nhớ xưa ấm êm tình ta mình em trên con bên vắng ngóng con đò anh dừng mơ trôi lòng đau nghe môi mặn đắng trách con đò sao đành rời xa lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng cuộc tình ra đi bỏ em chờ mong chắc anh đã đành lòng quên em trách em dai khờ thương nhớ bao ngày qua tìm về đâu ngày bên nhau thắm tình đậm sâu nắng chiều rung trên mái tranh nhớ câu thơ âu ở chúng mình biết người giờ nơi chốn xa có nhớ xưa ấm êm tình ta trời sao mưa giông bao tố để bây giờ cánh cò mồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng sao xa rồi mong đời mà chi nước lên đưa con đó rời xa bên chờ áo hồng người vui kết qua có nhớ xưa ấm êm tình ta mình em trên con bên vắng ngóng con đò anh dần mơ trôi lòng đau nghe môi mặn đắng trách con đò sao đành rời xa lặng nhìn dòng sông trôi ngược dòng cuộc tình ra đi bỏ em chờ mong chắc anh đã đành lòng quên em trách em dai khờ thương nhớ bao ngày qua tìm về đâu ngày bên nhau thắm tình đầm sâu nắng rụng trên mái tranh nhớ câu thơ âu ở chúng mình biết người giờ nơi chốn xa có nhớ xưa ấm êm tình ta trời sao mưa giông bão tố để bây giờ cánh cò mồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng sao xa rồi mong đợi mà chi trời sao mưa giông bão tố để bây giờ cánh cò mồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng sao xa rồi mong đời mà chi xin trả cho người từng lời thương lời nhớ xin trả cho người từng ngày tháng mong mơ trả cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin trả em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái mà đời em muốn vì bên anh nào có sướng vui gì này em đâu còn gì đâu còn màu son em ấm sao lối kéo bước chân em về bên anh thà mình chia hai lối thôi em hãy đi về bên kia có bao người đang đón đợi chờ em ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình bên anh thà mình chia hai lối thôi em hãy đi về bên kia có bao người đang đón đợi chờ em ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt sao mà không đăng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đăng từ nay thôi đành tâm sống riêng mình không quên ai nhớ đi tìm trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao lá rụng sầu nghiêng nghiêng bóng đường đời muôn tên sông hồn lắm bên có một niềm thương bao la mây chiều câu ca muôn điều chẳng ngại đời chi chỉ một tình có những cánh buồm chuyển bên quay về về với quê hương bao năm mong chờ giờ đã neo bờ son đỏ năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghép vào sầu nghiêng nghiêng bóng đường đời muôn tên sông hồ lắm bên có một niềm thương bao la mây chiều câu ca muôn điều chẳng ngại đời chi chỉ một tình bên quay về về với quê hương bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng hoen đôi mi mây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên con đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghép vào thơ mây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên cũ con đò năm xưa sông nước lưng khúc mong chờ xin ghép vào thơ rồi đi nói đi em khi chuyện mình dở dang nói đi em vì tình duyên lỡ làng khóc làm chi cho chua xót tình yêu cho cay đắng thêm nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu mới lên xe hoa em sầu trong áo cưới mai lên xe hoa còn thương nhớ một người ai gieo đau thương đêm từng đêm tiếc nuối em đã đi rồi em đã quên người tình xưa nói đi em cho với niềm thương đau nói đi em để lòng với nỗi sầu khóc làm chi cho đau đớn người đi cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia trong áo cưới mai lên xe hoa còn thương nhớ một người ai gieo đau thương đêm từng đêm tiếc nuối em đã đi rồi em đã quên người tình xưa nói đi em lòng với nỗi sầu khóc làm chi cho đau đớn người đi cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly khóc làm chi cho đau đớn người đi cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly